Dạ chào quý anh chị em đến với livestream nha Dạ quý anh chị em nào mà có ở Việt Nam đó Thì ờ, TV256 muốn ờ, mấy anh chị em biết ờ, những cái gì mà đang xảy ra tại Tại Đồng Tâm không thưa anh chị em Ở Đồng Tâm mà Mỹ Đức mà ở Hà Nội đó thưa quý anh chị em Dạ chào anh ờ, Nguyễn Tịnh nha. Dạ đây là lần đầu tiên ờ, TV256 muốn ờ, livestream on phone đó. Mỗi lần thì dùng computer thì thấy hình ảnh nó có vẻ nó mờ lắm. Cái computer thì nó cũ rồi. Thành ra đầu tiên TV muốn livestream trên phone thử coi như thế nào. cái thời điểm này đó TV256 thưa với quý anh chị em đó rằng là à, cái thời mà cộng sản nó có thể nhiều người người ta đoán đó là nó phải bị sụp đổ thôi không có cách nào hết dạ chào TV chào người bạn tên là Kim nha mình thấy rất là có rất là nhiều cái triệu chứng đó mà mình nghĩ là nhà cầm quyền này đó việc mà họ mà phải làm đó đáng làm trong cái thời điểm này đó là cái nhà cầm quyền à, Hà Nội đó là phải thả ra tất cả những cái tù nhân à, yêu nước đó. cái tù nhân chính trị mà TV mong mỏi rằng là tất cả những tù nhân tất cả đó là những người mà yêu nước để mình giảm đi cái, cái cái sức mà phản kháng của người dân dù mà anh mà bắt những cái tù nhân mà yêu nước như vậy như là anh ờ, Trần Quỳnh Duy Tức rồi uh, luật sư ờ, Nguyễn Văn Đại rồi chị mẹ nắm rồi nhất là chị Trần Thị Nga nữa uh, TV256 rất là quý mến người người phụ nữ mà rất là khí khái là Trần Thị Nga đó thưa quý anh chị em những cái người ngành này là những người rất là yêu nước mà bị hạ trong nhà tù cộng sản như vậy mà trong cái thời điểm này nhà cầm quyền phải hiểu rằng nó quá nhiều nó quá nhiều cái sự nổi dị của người dân ngay cả người dân mà vẫn là phất cờ vàng ở ờ, Hà Tĩnh mà chúng ta thấy trong ờ, tuần qua đó là mình biết rằng đó là cái thời điểm nó đã đến rồi người dân quá tột cùng căm phẫn rồi người dân căm phẫn dễ sợ luôn rồi bây giờ thêm cái vụ mà xảy ra ở ờ, Hà Nội nữa người dân bắt cả hai chục người công an bằng cái áo công an mà chúng ta thấy hình ảnh ở trên ờ, Facebook rồi chúng ta thấy luôn cả người ta nói luôn là hai chục công an mà bây giờ lên đến ba mươi mấy công an rồi ba mươi mấy công an bị bắt và bị đổ xăng để mà sẵn sàng rồi là người dân phẫn nộ đến nỗi là sẵn sàng sẽ thiêu sống các anh công an đó nếu mà nhà nước đem quân đến để mà bao vây mà cô lập cái cái cuộc đấu tranh của họ đó là những thời điểm mà chúng ta thấy người dân chịu không nổi nữa rồi quốc tế cũng vậy quốc tế chúng ta thấy nó có cái sự mà mà ông Trump cũng không chịu đựng được nữa những cái gì mà nhân quyền mà nó bị tước đoạt mà trầm trọng như vậy mình thấy giống như bên Syria cũng vậy là thế là ông Trump là cho quả tiễn đi 59 cái quả tiễn như vậy thì đất nước mình đó tương lai cũng không có khá đâu mấy cái tên cầm quyền mà tiếp tục cầm quyền là sẽ không khá được đây là cái thời điểm mà nhà cầm quyền phải thay đổi thưa quý anh chị em. Nhà cầm quyền phải thay đổi. Mình không có ai mà muốn cái đất nước mình bị tàn phá về chiến tranh mà mình thấy là máu đổ là mình không bao giờ chấp nhận được. Cái chủ uh, chủ trương của TV256 đó là cái đất nước đó TV uh, ờ, nghĩ ra giống như là một cái ngôi nhà vậy đó và những mọi người dân đó là một viên gạch đó. và TV không muốn mất một người dân nào hết dù anh là cộng sản anh là quốc gia anh cũng là một cái viên gạch để mà xây lên cái căn nhà Việt Nam hiểu không cái cái chủ trương của TV dẫn rằng là người Việt không giết Việt người Việt cái là đúng khi mà anh từ bỏ cái cái cái chủ nghĩa cộng sản thì anh trở thành người Việt Nam thôi và và cái mà mình muốn đấu tranh cho một nước tự do đúng không dân chủ cái đó là cái tâm nguyện của người Việt Nam của mình trong và ngoài nước đều y như vậy hết nhưng mà mình không cần mình phải giết một cái cái cái anh cộng sản nào hết miễn mà anh là cộng sản mà anh biết thay đổi anh biết thay đổi để mà mang hạnh phúc no ấm cho người dân thì tự nhiên là người dân vui vẻ đón nhận thôi cộng sản nó quá lỗi thời rồi cả thế giới này nó quăng bỏ vào thùng rác rồi bao nhiêu nước theo cộng sản mà bây giờ người ta từ bỏ hết rồi tại sao Việt Nam mình đó thì không từ bỏ cái cái cộng sản cái điều đó là điều rất là vô lý mà ai cũng thấy điều đó ai cũng thấy những cái điều sai lầm như vậy hết biết bao nhiêu điều sai lầm mà để mà gây nên cái nỗi oan ức của người dân gây ra những cái điều mà đạo đức kinh tế suy đồi giáo dục y tế tất cả mọi việc đều xuống cấp hết người dân ăn bây giờ cái gì sợ hết cái gì ở trên bàn ăn cũng sợ mà ngay cả TV256 sống ở bên Mỹ cũng sợ luôn nhiều khi đó mình ăn mình cảm thấy những cái đồ mà ở Việt Nam hoặc là ở đồ của của Trung Cộng nó đưa qua bên đây đó. mình cảm thấy mình bị nhức đầu đó. mình muốn mình đâu có lý do là có phải là tại mình ăn cái đó mình nhức đầu thôi không ngay cả đồ ăn ở bên Mỹ mà cũng bị ảnh hưởng nữa tại vì cái thanh sản đó tất cả rồi là mỗi phương tiện nó dùng hết để nó đạt được cái cứu cánh là nó kiếm tiền cho nhiều thôi nó rất là vô lương tâm nó tạo tạo một cái thế hệ mà con người như vậy Việt Nam cũng vậy Việt Nam là vô lương những những người dân mình thấy mà TV đã từng qua bên ờ, Việt Nam rồi về Việt Nam ờ, thăm lại quê hương mình ít ra TV 256 cũng đã hai lần đi thăm quê hương mình rồi và vì vì cái sự việc đó mà mình thấy mình phải lên tiếng thôi bởi vì mình vui lắm sau này mà có cái vụ mà livestream ở ờ, Facebook á TV 256 rất là vui mình thấy là à, anh à, Quỳnh Quốc Huy nè rồi à, rồi cô à, Đoàn Thị Thùy Dương nè rồi à, Lý Sa Phạm nè rồi Trương Quốc Quý nè rồi Mã Tiểu Linh nè rồi Jenny Trần nè biết bao nhiêu người mà mà mà livestream nó làm cho cái TV256 này cảm thấy mình cũng phải là livestream mình chỉ không nói mà mình muốn đóng góp cái tiếng nói của mình mình muốn cái đất nước mình tự do dân chủ để mọi người dân được sung sướng giống như mình đang ở hải ngoại này chứ mình có tội tình gì đâu mình yêu quê hương mình mình cái chủ trương mình là không muốn giết một ai hết á không muốn giết một ai hết miễn mà anh là cộng sản anh từ bỏ cái chế độ cộng sản đó là mình chấp nhận hết mình chỉ mơ mơ mơ ước được cái điều đó thôi tại vì cái chủ nghĩa cộng sản nó đã tàn phá cái đất nước mình nó là một cái chủ nghĩa nó, nó tội ác nó gây con người làm tội ác thành ra mình hoàn toàn mình không thể chấp nhận được cái chủ nghĩa cộng sản thưa quý anh chị em mà lý do đó mà mình thấy mình là một người Việt Nam thì mình phải có bổn phận với quê hương của mình mình là người Việt Nam mình phải có bổn phận đó thôi tôi là là người hải ngoại nhưng mà đất nước mình cũng là đất nước Việt Nam dạ yeah. thành ra bắt buộc mình phải lên tiếng đó là trách nhiệm trách nhiệm cá nhân của mỗi người Việt Nam mỗi người Việt Nam đều phải có trách nhiệm đối với quê hương của mình thưa quý anh chị em mình phải trách nhiệm thôi mình thấy nhiều cái cảnh đồng bào mình đau khổ quá mà mà toàn là những người yêu nước những người đòi hỏi nhân quyền những người đều mong muốn cái sự tốt đẹp cho quê hương mình mà những người đó lại bị ở trong tù không vô lý gì cái đất nước này vô lý gì mà những người đó đó rất là tài giỏi giống như anh Trần Quỳnh Di Thức ảnh là một cái anh kỹ sư mà để mà, mà ảnh sáng lập được cái công ty nữa mà nghe nói là cái software của ảnh mà làm đó là nếu mà ảnh còn sống là là ảnh là người đầu tiên để mà mà làm được cái cái cái điều đó một cái doanh nhân tài ba như vậy đó ở trong tù những người như chị Lê Thị Công Nhân là chị một luật sư là cũng là tài ba người ta phải qua một cái trình ờ, sự huấn luyện mà mấy chục năm như vậy mười mấy năm như vậy để trở thành luật sư hoặc là anh Nguyễn Văn Đài bao nhiêu người đều là trí thức đều là tài giỏi hết tất cả là TV thấy là tài giỏi hết là bị nằm ở trong tù thành ra mình không thể nào chấp nhận được cái cái tình trạng mà mà đất nước mình đã giam những người yêu nước như vậy trong khi những người tài giỏi như vậy đó họ có thể kiếm hàng hàng triệu hàng tỷ đô la về cho cái đất nước mình hàng tỷ tỷ đô la nữa chứ không phải là đừng có nói là là vài trăm triệu đâu cái cái tư tưởng của con người đó nó có thể tạo ra cái đồng tiền mà khủng khiếp lắm như quý anh chị thấy cái nước Nhật nó đâu có cần phải tài nguyên như vậy đâu mà tại sao nước nó giàu có như vậy nước nhật đó đâu phải là cần phải tài nguyên mà giàu có như đất nước mình đâu cái cái mà cần giàu nhất là nó nằm trong cái đầu của mình đó là cái ý kiến cái tư tưởng cái sáng tạo của mình nó tà làm cho cái quê hương mình giàu mà những người tài giỏi đó lại nằm ở trong nước thử hỏi làm sao mà cái đất nước mình khá được cái đất nước mình nghèo mãi muôn năm với một cái chế độ mà mà cầm tù những người mà mà tài giỏi như vậy toàn là luật sư bị bắt không à toàn là linh mục uh, cũng là người mà mà mà mà được người dân thương mến là cũng bị bắt Đúng không bao nhiêu người dân thương mến là bị bắt hết Giờ chị Bùi Thị Minh Hằng cũng là một người doanh nhân giàu có tất cả là bị bắt hết những người tài giỏi yêu nước là bị bắt hết chúng ta không thể chấp nhận được và cái ngày nay là cái ngày mà thấy rõ được cái sự sụp đổ của chế độ cộng sản chúng ta biết điều đó mọi người đều biết điều đó mọi người nhìn một hướng là tự nhiên nó sập đổ thôi người nào cũng trong lòng mình đó nghĩ rằng chế độ này sập đổ thì tự nhiên nó bị sập đổ sự thật là vậy cái tư tưởng của con người nó đi nhanh lắm bây giờ mình nhìn thấy ở đâu biết bao nhiêu cái trường hợp mà mà đốt nhà như vậy đốt cơ sở xưởng của của giặc tàu như vậy đó là những những cái mà triệu chứng mình thấy cái sự sụp đổ chứ mình thấy chấp cháy rồi là khắp mọi nơi hết mà người dân phản kháng rồi là khắp mọi nơi hết bao nhiêu tỉnh thành đều có người kháng phản kháng hết là mình mình biết rõ là cái chế độ này đó nó nó không có nó không có lòng dân và khi đó hôm nay TV muốn uh, ờ, livestream đó để cho những người cầm quyền nhìn thấy TV muốn gọi là nói thẳng với những nhà cầm quyền đó là phải làm một bước bước tiến thay đổi là thả tất cả các tù nhân thả tất cả các tù nhân yêu nước tù nhân chính trị mà chúng ta gọi là nhân đương tâm đó quý vị phải thả hết tại sao quý vị phải thả tại vì tương lai của quý vị đó nó nó cũng giống như Gaddafi thôi trước mắt quý vị nhìn thấy cái hình ảnh mà đẫm máu của Ga, Ga, uh, Gaddafi không Gaddafi là cái ông mà mà đại tá của mà nước Libya đó khi mà ông trốn trong ống cống đó và người dân đó lôi ông ra ống cống để mà xử ông xử trảm ông đó hình ảnh của Gaddafi là hình ảnh của các nhà cầm quyền như vậy thành ra đó nếu mà mình đưa ra một cái bước mà mà để mà giải quyết đó, thì mình làm cho cái cái cái lòng dân nó bớt căm phẫn lòng dân bớt căm phẫn là mình thả ra tất cả những tù nhân chính trị cho họ về với gia đình đó là mình mình mình tạo được cái sự mà để về sau đó người dân đó người ta cũng còn tha thứ mình được khi mà mình từ bỏ cái cộng sản là người dân chấp nhận mình tội giả gì mình phải thử giữ những cái người mà mà tù nhân đó đâu lợi ích gì giữ những cái tù nhân đó để mà gây nên cái sự căm phẫn của người dân ngày nào mà một tù nhân mà chính trị còn đó là người dân căm phẫn đến cả gia đình của họ mà tất cả những người đấu tranh đều căm phẫn ngay cả TV 256 này rất là căm phẫn căm phẫn mỗi ngày đối tưởng là người dân quên những người mà mà mà mà, mà tù chính trị đâu người dân không có quên điều đó đâu thưa thưa mấy mấy mấy cái nhà cầm quyền đó Nguyễn Phú Trọng Thấy không? nói đích danh năm Nguyễn Phú Trọng phải thả ngay tất cả các tù nhân chính trị nói ngay ngay mặt cái ông ông Trần Đại Quang cũng vậy ông đồng Trần Đại Quang nó phải phải sử dụng cái quyền hành của mình để mà thả tất cả những tù nhân chính trị những người đó là những người vô tội mà tất cả mọi người dân đều biết chứ không phải là không ai biết rồi uh, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng vậy và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng vậy tv nói đến bốn người này đó hãy cái sử dụng cái quyền hành của mình mà thả ngay thả ngay tất cả các tù nhân chính trị họ là những người con dân Việt Nam mà mọi người yêu thương mến phải nói như vậy và mình phải biết cái thời hạn mình không còn lâu nữa đâu không có còn ngồi quyền hành lâu nữa đâu mà người dân sôi sục mỗi ngày đó biểu tình mà mà mà mà hàng ngàn người mà người ta cầm cái cái lá cờ tổ quốc rồi là cờ đỏ sao vàng và người ta ném ném xuống đất cái lá cờ đỏ sao vàng cái lá cờ đó là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến mà ai cũng biết được điều đó cái lịch sử từ từ nó bị lòi ra hết và nó đủ bằng chứng người dân đủ bằng chứng để người dân biết đây là những cái lá cờ Phúc Kiến là cái lá cờ mà mang cái dân tộc mình xuống bùn xuống bùn đen làm cái xã hội mình điên đảo là một cái con người mà con người Việt Nam mình đó mình phát xuất từ là một con người có cái văn hóa năm ngàn năm gần năm ngàn năm như vậy người Việt Nam có văn hóa gần gần năm ngàn năm như vậy mà hiện tại bây giờ con người Việt Nam phải thay đổi như thế nào quý anh chị thấy không mấy người Việt Nam sống ra sao trong khi ở hải ngoại này đó mới đúng là con người Việt Nam người con Việt người con người Việt Nam biết lịch sử, biết thiêng liêng nhau biết kính trọng ông bà biết gọi là anh em chị em bởi vì cái đó là sự thật khi mà TV256 về trong nước TV thấy rõ điều đó quý vị thấy là người dân rất mến rất mến những cái người mà mà việc hải ngoại mà về quê hương tại vì trong cái bản tánh của nó trong cái bản tánh của người việt hải ngoại đó là họ hiền họ hiền lành họ lịch sử họ có rác họ cũng bỏ trong túi nữa đó là cái bản tánh của họ họ học được những cái hay của của của ở ngoài và họ cũng không sợ tivi về đó tivi không có sợ làm bậy rồi tivi cử rồi tivi không bao giờ tivi vẫn tỏ ra là một người gọi là tự do sống y như bên mỹ vậy tivi không sợ gì làm bậy là nói thẳng đó. mà rõ ràng là nói thật có thể ba tv 256 thì có thể là lo là sợ là con mình bị bắt rồi bị sợ ông cứ sợ không có cho tv nói nhưng mà sự thật tv nói láng cái gì làm bậy tv nói và tv chấp nhận mà không có sao đó Đúng không? mình về đó là mình phải mang cái, cái mang cái phong thái của một người tự do chứ mình đâu phải mình về đó để mà luôn cu, là luôn cuối là tv không lời không về tv mang cái phong thái người tự do để cho mình thấy là mình ở bên Mỹ về Việt Nam TV cũng làm ý như vậy không sợ gì hết trước khi đi đó nói thiệt với anh chị em trước khi đi là nó nói TV 256 nằm trong sổ đen rồi TV không có làm gì hết. và tôi nói khẳng định TV không làm gì hết á và thế là nó cho đi đó là nó có nó có câu chuyện là là đồng ý là nó cũng biết không biết nó biết mình đấu tranh hay không nhưng mà khi mà nó cho đi rồi á thì ba tv hai năm sáu là sợ Đúng không? sợ là con mình bị bắt ấy. lúc đó thì bây giờ ba tv đã mất rồi lớn tuổi rồi nhưng mà cá nhân tv hoàn toàn không sợ nhất định không sợ bắt thì cứ bắt không sao đó. không cái tuổi mình cũng cũng cũng lúc đó là cũng khoảng năm năm chục bốn mấy năm chục gì đó. rồi mà mình về đó đó khi mình về đó mình mới thấy đồng bào mình đau khổ là mình phải nhất quyết mình phải càng đấu tranh mạnh thêm nữa mình càng viết bài nhiều hơn nữa và mình thấy những cái điều mà nó sai trái ở trong đất nước thử hỏi uh, ờ, TV nhớ là mình đi qua cái mũi này mà đường mà để mà đi Hà Tiên đó một cái bãi biển nó đẹp như thế đó bãi bãi biển cái mũi này đó, nó đẹp khủng khiếp luôn mà trước khi đi xuống biển đó là hai bên đó là rác cái bãi biển đi tắm đó mà hai bên nó rác khủng khiếp mà hai bên nó rác đó nó là cái, cái, cái phần đất nó cao phần đất nó cao thì tự nhiên mưa đó nó rớt xuống rác và nó <laughs> chạy ùa ra biển rồi mình tắm ở dưới thử hỏi cái đất nước mình có thể chấp nhận được những cái kẻ mà mà mà hành xử như vậy điều khiển cái đất nước mình như vậy trong khi đó, ờ, TV nghĩ đó nếu mà TV là nhà cầm quyền đó TV chỉ cần mướn một hai người thôi đi lượm rác lo đổ rác mà một hai người đó trả không có bao nhiêu tiền hết đó. mà giữ cái vệ sinh chung cho cái bãi biển mình tại vì cái bãi biển mình còn các tỉnh người các tỉnh khác người ta muốn xuống tắm biển nữa rồi còn các du khách du lịch về người ta muốn thăm thăm mũi nai nữa phải không mà nó rác kinh hoàng đến nỗi mà mà đau lòng tôi vì có người cháu nữa nó nó nó, nó đi xuống rồi cái là nó bị đứt chân trời đất ơi bởi vì mình mình mình không căm phẫn sao được mình về nước mà mình thấy những cái điều đó mình rất là căm phẫn mình mà mình hiểu cái chế độ cộng sản này đó nó không làm được cái gì hết nó không có làm được cái gì mà tốt cho người dân đó. TV khẳng định như vậy thấy anh Quỳnh, Quỳnh Quốc Quy đó nói đó TV hôm nay cũng muốn nói như vậy đó. Quỳnh Quốc Vi đó ảnh thách thức tất cả những người mà mà đang mà mà coi ảnh đó thách thách thức tất cả những cái người cộng sản coi anh Quỳnh Quốc Vi hỏi coi đặt cái, cái cái cho cho anh Quỳnh Quốc Vi biết cộng sản đã làm cái điều gì tốt cho dân tộc Việt Nam để để anh Quốc Vi trả lời cho vì cũng có cái suy nghĩ giống như như anh, anh Quỳnh Quốc Quy ở đây hình như nó không có không có tiếng Việt thành ra không biết quý anh chị em mà có vì thấy ờ, hình như nó không có so cái cái cái tách chat của quý anh chị em để mà đánh đánh máy rồi mà TV chưa rành máy nha thành ra TV phải quý anh chị em à, tha thứ cho nó có những cái lỗi lầm nó nhiều khi nó bây giờ tivi vào cái thí dụ bây giờ tivi vào computer của tivi năm sáu đây ồ oh, thấy rồi ừ đúng rồi <laughs> hay quá <laughs> ừ mình vào computer mình cũng thấy và mình thấy mình thấy tất cả những cái à, comment của quý anh chị em nha ồ oh rồi mình thấy tiếng việt nha thành ra nãy giờ quý anh chị em nói mà mình đâu có hiểu đâu rồi ờ, mấy những người mà gọi là à, à, tv cảm ơn à, bạn à, hùng lê nha bạn phụng nguyễn rồi bạn à, thảo thảo nguyễn nữa à, đó nó có những cái bình luận đó mà bây giờ tv biết được rồi ồ oh, hay quá vậy thì um, trong khi tv on stream on cái um, livestream on cái phone á, thì ờ, thì cái computer nó cũng có hình ảnh luôn nó cũng có hình ảnh trực tiếp luôn và nó có những comment nữa thành ra quý anh chị em mà nào đánh dùng comment cho cho TV256 đi để TV có thể uh, TV yêu cầu quý anh chị em nào mà theo về phía cộng sản đó Đúng không thì đánh dùng cho những cái tách chat cho TV Đấy không? Anh em thấy những cái gì mà Cộng sản làm hay là đẹp được hỏi thử. Sự thật cá nhân TV chưa thấy gì mà Cộng sản làm tốt đẹp cho cái đất nước. Đó. Chưa từng thấy một điều gì hết. Ở bên Mỹ này, thí dụ mà người ta thất nghiệp quá thì người ta làm đường. Thấy không? Làm đường thì lẽ nhiên là phải mướn công nhân tạo cái công an việc cho người ta. Đúng không? người ta làm đường xá người ta xây nhà cầu cống đủ thứ đó. còn nước mình không có nước mình người dân toàn là những cái làm cái việc mà đói không làm cái việc mà lương không có không có đủ sống việc Cộng nó còn là phá hoại không à tất cả là đều là phá hoại không nó cái lo xây tượng rồi là nghìn tỷ rồi nó có xây tượng Hồ Chí Minh rồi đây xây tượng cả Lenin nữa nó có khùng không giờ này nó cũng còn tiếp tục những làm cái điều đó rất là bất nhân tại vì mỗi cái công trình mà mà nó um, muốn xây dựng á, thì nó có chấm mốc 10 phần trăm 15 phần trăm rồi nó chia chác nhau để mà ba những xây những cái bài tượng như vậy đó thì thử hỏi cái đất nước mình về đâu không? nó xây cái tượng mà gọi là bà mẹ anh hùng đó trời đất ơi vậy rồi còn bà mẹ ở miền nam trong khi lúc nó, lúc đó nó mở miệng là nó hòa hợp và giải dân tộc mà còn bà mẹ ở việt nam cộng hòa có phải là cái là cái mà nó xây tượng bà mẹ đó là nó gây cái sự chia rẽ không gây, gây cái sự chia rẽ mà chia rẽ dân tộc là phải bị bị xử tội nằm ở trong ở trong cái điều bộ luật hình sự đó khi xưa đó nó cũng kết tội uh, ờ, linh mục lý là gây chia rẽ dân tộc mà tại sao nó đi nó làm một cái tượng mà bà mẹ anh hùng ờ, bà mẹ kháng chiến không ạ à? còn bà mẹ ở miền Nam ra sao biết bao nhiêu bà mẹ ở miền Nam đâu phải là bà mẹ miền Nam tất cả là tội ác hết đâu đâu phải là cái theo cộng sản là là là là là mới là là tốt đâu giờ này người ta hiểu hết người ta hiểu hết là cái cộng sản là tồi bại Cộng sản là gây chia rẽ Đến nỗi mà ba 42 năm rồi Mà người ta đi thăm cái uh, Nghĩa trang quân đội Nghĩa trang quân đội Biên Hòa đó thưa quý anh chị em Nghĩa trang quân đội mà nó bắt phải ghi tên Ghi tên rồi ờ, ghi, ghi tên tuổi rồi địa chỉ rồi. Giả mang thế Trong khi miệng thì <laughs> nó, nó, nó hòa hợp hòa giải dân tộc qua giải dân tâm ừ, kia ừ. đó. bởi vì làm sao mà cái đất nước mình tiến bộ được mình phải có một cái cuộc hòa giải thật sự kìa mình phải học khôn của người mỹ kìa người mỹ cũng vậy người mỹ cũng có nội chiến giống như mình đâu có khác gì đâu người mỹ cũng có nội chiến nhưng mà người ta biết sau cái cuộc nội chiến người ta hai người tướng người ta biết rồi thương yêu nhau người ta bắt tay nhau người ta ôm lấy nhau và người ta cái cái cái cái người lính chiến thắng đó họ cho ngựa họ cho tiền bạc họ cho đồ ăn để người người cái lính mà người lính Mỹ thua trận đó về nhà với gia đình đó là mấy sự thật hòa hợp hòa giải chúng ta thấy rõ không đến nỗi cái cái lá cờ của người thua trận cũng được tôn trọng nữa bây giờ nó đâu có để ý đâu thấy không người ta là như vậy đó đúng không dạ cảm ơn bạn uh, chi lê nha chứ đâu phải mà cùng là mà ngay là người mỹ là họ không phải cùng dòng máu đó người mỹ là người mỹ là là có khi là người Pháp rồi có khi người Anh rồi Đức rồi đủ thứ dân tộc trên thế giới mà họ còn có tình thương như vậy còn trong khi đó, sau cuộc chiến tranh mình là người cùng máu mũi với nhau đều là con rồng cháu tiên hết mà mình lại hành hạ với nhau rất là tàn nhẫn hành hạ với nhau rất là tàn nhẫn nếu chị em mà sống sống ở trong Việt Nam mà vào thời đó thì quý anh chị em thấy dạ yeah. chào Johnny Mỹ nha bên ừ. hai là um, đúng là Mỹ Linh là TV56 này thưa quý anh chị em vì cái nick Mỹ Linh đó thì anh John Nguyễn Nguyễn là Mỹ Linh là đã có cái nick này từ năm 1995 rồi lấy lấy tivi này trong nó muốn mà lấy cái đít là coi lân như là người nữ thì cái tiếng nói người nữ, nữ thì nó quan trọng hơn nên có thể mình mình nghĩ như vậy tại vì mình sống trong cái cái xã hội ít ít ra tivi cũng sống được 3 năm sống 3 năm với cộng sản thành ra mình hiểu cộng sẵn nó lại sợ cái tiếng nói của người phụ nữ thành ra mình gì đó mình lấy cái, cái nít mỹ linh thôi chứ không có gì quan trọng đâu không kinh hoàng lắm nếu mà tivi chợ hay bác kể <laughs> cái thời mà tivi sống với cộng sản mà trong một hai hai coi như hai năm rưỡi đó cuối năm 1977 thì TV256 mới đi ra khỏi khỏi nước coi như 75 đến 2 năm coi như 2 năm mấy đúng rồi thời rất rất là kinh hoàng mình đang sống một cái cuộc sống gọi là sung sướng sự thật là vậy dạ chào anh phát lúa ra phát lưu chứ mình đang sống cuộc đời rất là sung sướng tự nhiên rồi sau năm 75 rồi mình thấy chiến chấm dứt mà phải nói cá nhân mình rất mừng mình biết cộng sản chứ ba mình đã nói nhiều về cộng sản mình biết mình biết nó tàn ác lắm cá nhân mình biết thưa quý anh chị mình mình biết nhưng mà mình có cái suy nghĩ nó có thể là nó sai sự thật mình suy, suy nghĩ ở trong, trong cái lòng của TV26 mình mình nghĩ rằng là bây giờ là hết chiến tranh rồi mà một cái đất nước mà hết chiến tranh thì mình nghĩ như thế nào ai ai lại không vui con người ta không có bị chết nữa không bị chết gì bóng đạn nữa rất là vui thì mình biết cộng sản ác nhưng mà mình nghĩ rằng cộng sản nó ác là tại vì có chiến tranh thành ra nó mới ác thôi nghĩ đơn giản vậy thôi bây giờ hòa bình rồi còn ác với ai nữa hòa bình rồi thì không còn ác với ai nữa tất cả mọi, mọi người việt đều là người việt thôi mà cả một chế độ mà người ta đã đầu hàng rồi thì TV nghĩ rằng là không có lý do nào để trả thù hết tại sao tại cái người mà cái người mà tổng thống mà đã đầu hàng rồi thì coi như rắn mất mất đầu anh á, khi mà anh là tướng anh làm tướng đi nhưng mà anh muốn phản kháng lại làm sao được không có không một cách gì mà phản kháng được tại vì cái người mà tổng thống ở trên nó đã đầu hàng rồi thì anh không thể nào mà anh phản kháng được thằng thằng lính nó cũng có cái suy nghĩ của nó nó nói anh là tướng anh phải vâng lệnh cấp trên cấp trên là tổng thống tổng thống đã ra lệnh thì bắt buộc là anh phải tuân theo thôi bây giờ anh muốn mà chúng tôi chiến đấu dưới sự chỉ huy của anh thì anh chính là anh không nghe lệnh cấp trên thì chúng tôi sẽ không nghe lệnh anh và chúng tôi sẽ bắn anh người lính họ có suy nghĩ đơn giản như vậy người lính Việt Nam Cộng Hòa họ họ, họ có suy nghĩ đơn giản mà có thể cũng có nhiều nhóm anh em để mà mà họ đồng lòng họ chiến đấu và họ ở lại thành ra nó tạo thành những cái nhóm đại rác chứ nó không có được mà lớn nó không có được lớn thì cái đó thì có hiểu không những người anh em thương nhau rồi rồi họ có thể họ họ ôm chung một cái quả lựu đạn nữa cái đó sự thật đó thưa quý anh chị em TV lúc đó là ở đường Nguyễn Kiệm thì TV biết rằng là có cái vụ đó đó là những cái người lính mà bị kích á những người lính bị kích họ, họ ôm chung cái lựu đạn để mà cùng chết chung đó. chào Dương Gia Bá nha, chào Dương Hóa nha, dạ yeah. quý anh chị nào hồi nãy TV có hỏi đó là quý anh chị nào mà mà đứng về phe mà cộng sản á thì cái việc lên tiếng TV hứa danh dự là sẽ không đá ai hết sẽ không có unfriend gì đối với TV là tất cả người dân đều là mọi người đều đều đều đều coi như là bình đẳng hết không không có gì trở ngại TV 256 hết TV chịu chửi hay lắm <laughs> nói gì các anh các các bạn mà tay phe và cờ đỏ đó, cờ phúc kiến đó, cứ chửi tivi không sao hết cái đó tivi chịu đựng hay lắm tại vì nó cái đó là tới 12 thành công lực luôn đó nha <laughs> tại vì tivi hai năm sau nó ghê là uh, cũng là uh, chơi ở trên ờ, Power Talk là cũng có thể mười mấy hai chục năm rồi nói chuyện trên Power Talk đó thành ra Power Talk thì một cái nơi gọi là quý anh chị em không biết biết không uh, chứ chú Linh đang sống ở đâu vậy? Thì em đang bên Mỹ đó thưa mà lê Đang bên Mỹ nha. Ừ. Thành ra thành ra mình chịu đựng ờ, thôi ba lời chửi mà đâu có đâu có ăn nhầm nhòi đâu. Tại vì ờ, nhiều khi mình có quan niệm ờ, người ta chửi có cái gì đó là người ta không hiểu thôi và người ta không hiểu thì cái mục đích của TV livestream đó là phải làm cho người ta hiểu đó là trách nhiệm của mình và khi mình thấy được cái trách nhiệm của mình như vậy đó thì mình phải hiểu lý do tại sao người ta chửi mình và mình giải thích những cái điều mà người ta không hiểu tại vì đó mình biết đâu mình cũng là một nạn nhân của cộng sản nếu mà mình sống trong cái xã hội đó mình sống trong xã hội mà nó đầu độc mình như vậy làm sao mà mình không bị bị tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng đến đến cả ông mà mà mà Trần Nhật Quang Trần Nhật Quang là mình thấy già rồi ừ, ông Trần Nhật Quang là chắc cũng cái cỡ tuổi của tivi hoặc nhỏ hơn tí xíu đúng tuổi rồi mà ông bị ảnh hưởng bị cộng sản nó độc như vậy đầu độc như vậy ông không biết ông hoàn toàn không biết là Bắc Hàn là người dân đang bị đói người, người dân đang bị đói mà đối truyền miên ông cái ca tụng Bắc Hàn là một cái nhà nước cộng sản xã hội chủ nghĩa tốt đẹp gọi là mẫu mực họ đâu họ đâu có thấy những cái nhân chứng mà khi mà vừa thoát Bắc Hàn để mà kể lại cho quý anh chị em nghe đâu những cái nhân chứng kể là những điều rất là kinh hoàng ở ở Bắc Hàn dạ chào à, CH Giang Sơn nha ừ, đó nhưng mà nhưng mà mình không nên mình không nên tại vì trong cái cuộc à, đấu tranh của mình đó mình không nên mình lẽ dĩ nhiên nó cộng sản là nó mình coi là nó là kẻ thù rồi lẽ dĩ nhiên TV hiểu điều đó nhưng mà khi mà mình livestream á mà nó bước vào đó thì mình phải coi nó là khán giả của mình và nếu mà nó thắc mắc nó chửi mình mình hỏi lý do và mình sẽ giải quyết bằng gấp lễ nếu mà nó không hiểu mình mình phải trích giải thích thôi đối với tivi là lấy tình thương để mà xóa bỏ hận thù sự thật là vậy đó chứ bây giờ người ta không hiểu là làm sao nhưng mà mình phải hiểu một cái vấn đề chính đó là cái chế độ nó tàn độc cái chế độ nó bưng bít thông tin rồi thành ra tất cả những cái giới trẻ sau này lớn lên đều bị bưng bít thông tin thành ra mình phải hiểu đó là nạn nhân họ là nạn nhân cộng sản mà nạn nhân thì mình cần giúp họ hơn là mình anh fan với họ hoặc là mình chửi họ đó đó nhưng mà cái này là TV 256 điều này là không phải là TV chị Lisa Phạm à. Xin lỗi chị <laughs> Lisa Phạm nha. Những cái chương trình mà chị Lisa Phạm TV rất là thích. Mỗi người có cái cách đấu tranh riêng, hiểu không? Nhưng mà trong cái khả năng của TV thì uh, ờ, TV có nhiều cái khả năng về cái vấn đề mà mình giải thích mình giải thích sự thật cho giới trẻ hiểu mình giải thích cho những cái anh cộng sản hiểu được sự thật thì cái điều đó TV làm được thấy không chứ TV hoàn toàn không có phản đối chị Lisa Phạm nha chương trình Lisa Phạm là TV rất coi rất là nhiều và TV rất là thích thấy không ừ. À, chương trình của chị à, Thùy Dương thì à, của anh Quỳnh Quốc Quy cũng vậy đó là những chương trình mà TV thấy rất là đặc biệt đó họ um, những những người đó là những người rất là có bản lãnh rất là có bản lãnh đối với cộng sản giống như Jenny Trần cũng vậy hiện nay TV thấy cũng có cái cái, cái cô mà Jenny Trần đây nè đó những cái người đó mà TV rất là yêu mến nha TV có cái um, TV 256 có cái suy nghĩ đó là là trong cái cuộc đấu tranh của mình đó mình không nên chống những người bạn của mình mình cảm thấy là người bạn của mình người đó cũng đấu tranh thì bằng mọi giá mình không cảm chống tất cả các tội ác đó nó nằm ở trong cộng sản không à. mà mình biết mình đánh người khác nó dễ bị lộn lắm thưa quý anh chị em dễ bị lộn lắm tại vì uh, quý anh chị em phải hiểu là TV26 này có cái một cái quá trình rất là lâu TV đấu tranh từ hồi còn nhỏ xíu á mới vừa ra khỏi Mỹ là đã tính đấu tranh rồi là đã có đã có cái sự đấu tranh rồi chứ không phải là là tới sau này đâu cái quá trình lâu thành ra TV hiểu được đó mình không đánh nhau ngay cả ngay cả cái cô mà Hồng Thái Hoàng đó cũng là người bạn thân thích của TV TV nghĩ như vậy thôi dù là TV chưa có nói chuyện với cô nhưng mà TV nghĩ rằng là đó là những người người bạn của TV đó chúng ta đừng quá đa nghi đừng đừng có quá đa nghi sự thật như vậy đó nó nguy hiểm lắm tại vì đó thứ nhất chúng ta không có bằng chứng chúng ta không có bằng chứng chúng ta đánh nhau đó hai người đấu tranh mà cùng chống cộng sản hết mà đánh nhau đó tự nhiên nó tạo ra cái sự cái không khí căng thẳng của hai phe nó tạo nên hai phe là là không được không được là không được tại sao mình có thì giờ để mình mình mình mình đánh thằng cộng sản rõ ràng mình không đánh mình đánh Nguyễn Tấn Dũng nè mình đánh gọi là Nguyễn Phú Trọng nè mình đâu có sợ tại sao mình không nhắm mình đánh mình đánh mấy thằng công an đang hạ hiếp dân nè tại sao mình đánh mấy cái người mà họ đang đánh Việt Cộng đừng bao giờ làm cái chuyện đó thưa quý anh chị em TV khẳng định một một điều đó đó tôi nghĩ, nghĩ rằng là mình mình mình đúng đó tại vì mình không có muốn gây chia rẽ hoặc làm cái gì đi nữa đó nó cũng tốt hơn cộng sản tại sao mình phải đánh người người anh em của mình cũng hồng thái hoàng cũng là một cái người mà nên nhớ hồng thái hoàng vượt qua cái giới hạn đó tôi muốn, muốn chia sẻ điều đó vượt qua giới hạn giới hạn đó là cô ta dám cầm cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ dám cầm cái cái lá cờ tổ quốc của mình nó vượt qua giới hạn rồi và cô ta sẵn sàng tôi cơ cô ta chửi vào mặt Hồ Chí Minh nó vượt qua giới hạn Nghe không? vượt qua giới hạn đó là khi mà cô ta qua ra ngoài đường đó dễ gặp cái thằng mà cuồng hồ cuồng đảng lắm gặp thằng cuồng hồ cuồng đảng là chết với nó đó tôi muốn nói vượt qua giới hạn là vậy thành ra mấy người vượt qua cái giới hạn gì có bao giờ mà phải nghi ngờ họ không không có lợi cho đại cuộc đâu nghi ngờ bất cứ tổ chức nào cũng vậy bất cứ tổ chức nào đang đấu tranh đừng bao giờ có nghi ngờ để trong lòng đừng có nói đừng có nói thẳng mặt họ nó làm cho xáo động nó xáo động người trong nước nó xáo động mỗi người không biết ở ủa cái mà ông này là quân minh quân này ông có nói láo nó là cái gì đó trong cái cuộc đấu tranh đó thì mình phải chấp nhận cái vấn đề chiến thuật ừ, chiến thuật là trong cái giai đoạn ngắn thôi đâu ông muốn làm như vậy thôi Đúng không tại sao mình phải mình phải chống đối người anh em của mình mà mình mà mình đi mình mình mình mình mình không không không chống đối cái thằng cộng sản hay hơn nhiều hay hơn nhiều lắm bất cứ ai tôi cũng không chống hết nó thiệt tôi không mình biết cái đó là nó nguy hiểm cho cái cái cái cái đại cuộc khi mình mình chống bất cứ người nào là nó nguy hiểm đến đại cuộc sự thật là vậy thành ra tốt hơn tốt hơn là mình mình mình không dám hiểu không tốt hơn là mình cái cái nhắm thẳng quân thù mà thắng mà đánh á, thì từ thắng đến thắng thôi còn mấy cái người đó thì xử sao đi đâu có ai mà đủ mà trăm phần trăm cái bằng chứng để mà kết tội người khác đâu nếu mà mình có bằng chứng mà thật sự đó ờ đây là cái thả đảng của đó nè ví dụ vậy đây là cái bức tư của nó nó viết đây nè đó thì cái đó mình đánh nó được nó là dân chủ giả hiệu mình đánh nó được thành ra mình phải có cái cái thái độ nó nó nó nó chừng mực đừng có đánh bất cứ ai không? đánh thì nó loạn không? mình cứ nghĩ là mình mình mình tài để mà mình mình đánh việt giang trong khi đó, đó khi mà mình mở miệng mình đánh việt giang thì tự nhiên động người khác đó người ta cũng nghĩ mình là việt giang đó tại vì mình đang đánh những người đấu tranh thí dụ bây giờ tôi tôi nói tôi đánh ở công đạo vinh quân đi ông nói xạo điều này nói xạo điều nọ cũng không được kệ mình cứ nhắm thằng việt cộng đi thằng việt cộng nó nói xạo tôi đánh nó đó. cùng mấy cái người đó đó mà nó họ có xạo thì chút xíu nữa cũng cũng không sao người ta không phải là người cầm quyền cái cầm quyền nó quan trọng lắm cái thằng cầm quyền là mình phải đánh nó cho nó mất cái power nó mất cái quyền lực là cái quan trọng nhất là mình phải đánh cái thằng cầm quyền chúng phải đánh cái những người mà không cầm quyền những người không cầm quyền đó nó không có không có hại gì mình nhiều mà cái thằng cầm quyền nó mới hại mình nếu mà tất cả đều mọi người đều tập trung đánh vào thằng cầm quyền đó thì nó mới gục còn mình mà suy nghĩ nó có những cái chiến thuật chiến lược tùm lum hết rồi cái mình cái suy nghĩ à thằng Việt Tân này nó theo cộng sản là nó cánh tay mặt của cộng sản đây rồi à, ông Đào Minh Quân này là ừ, ổng ờ, nói ờ, ờ, xạo cái này xạo cái nọ đủ thứ hết làm cái gì có biết mình mình đâu có biết được đó là cái chiến thuật của ông hoặc là nhiều đôi khi ông ông ông có thiệt làm sao mình chắc gì mình biết trăm phần trăm mà ông có quyền nhưng mà ông có thể là ông thật mà nói chuyện với thằng cộng sản đó nhiều khi mình mình phải mình phải láo với láo với nó chứ không phải mình, mình lúc lúc nào mình phải sự thật với thằng cộng sản ừ. cộng sản mà nó láo với mình quá sức trời lâu lâu mình láo một vài lần với nó mình gạt nó cũng được đi nhưng mà cá nhân TV 256 là không có tại vì mình thuộc cá nhân thôi mình cũng không có phải mà tham dự bất cứ cái tổ chức nào TV hoàn toàn là TV thích những cái người như vậy đó TV thích những cái người là giống như đoàn thị ờ, Thị Dương nè họ không phải thành một người tổ chức nào hết á cá nhân TV256 cũng vậy không tham gia bất cứ tổ chức nào hết nhưng mà nhờ cái đó đó mình mới có tiếng nói mạnh mẽ và cái tiếng nói mình mới được trung thực đúng không thường thường nó TV nghĩ rằng mình tham gia cái tổ chức thì mình sẽ bị lệ thuộc đồ này nọ mình lệ thuộc khó đó mình mình lệ thuộc cái tổ chức này mình là mình ờ, phải um, khen cái tổ chức này mình nhiều khi đó nó làm cho cái tiếng nói mình nó bớt cái trung thực thành ra TV mong chúng ta cũng phải tạo được một cái nhóm như vậy một cái nhóm như là cô Lý Xã Phạm cũng, cũng nói cô hình như cũng không có tham gia tổ chức nào hết mà Thùy Dương cũng nói không tham gia tổ chức nào hết đó là những điều rất tốt đấy tại vì khi mình không tham gia tổ chức thì tự nhiên cái tiếng nói mình được quần chúng hỗ trợ nhiều hơn họ nghĩ rằng mình nói trung thực mình không binh tổ chức mình mình không có phải mà mình mình là là nó nó nó nó làm cho mình cái người viết của mình hoặc là cái tiếng nói của mình nó bị sai lệch nó sai lệch tí là sự thật mình thích ừ. Ồ, cả thế giới biết được à, vụ Mỹ Đức Hà Nội hả? Dạ cảm ơn bạn à, Tùng Lê nha. À, thưa quý anh chị em, nếu mà hiện tại quý anh chị em ở trong nước đó, làm cho làm sao cho thế giới biết cái tin là sau cái buổi tối đó thì cái sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào và điều đó là TV256 rất là lo lắng thưa quý anh chị em rất là lo lắng luôn rồi cái chuyện cái anh đồng, đồng huy chương đang bị gọi là bị cái quân ờ, cộng sản nó lại là ờ, ức hiếp nó đánh đập rồi nó hâm dọa tùm lum á cái đồng huy chương đó ngồi bên cạnh nhớ không đoàn buổi trưa với cái cô um, Đỗ Thị Minh Hạnh đó là để mà um, xây dựng cái công đoàn công đoàn cho công nhân Việt Nam công đoàn độc lập đó nó có những cái chiến sĩ mà mình phải mến phục như vậy mà bây giờ người mới thả, đã đã giam người ta 7 năm tù rồi 7 năm tù rồi bây giờ người ta về nhà lại lại còn hành hạ người ta tiếp nữa mình coi làm sao được những người yêu nước mà như vậy mà mình mình mình chưa thỏa mãn nữa hay sao mà mình phải hành hạ người ta đó. ngay ngay cả chị Bùi Thị Minh Hạnh cũng vậy Bùi Thị Minh Hạnh ra rồi cái tìm cách lấy cái căn nhà của người ta coi sao được đó. lợi dụng mà cái lúc mà người ta bị bắt như vậy rồi mà đau đớn của cái chị Bùi Thị Minh Hạnh đó là chỉ có bảo hiểm mà bảo hiểm bảo hiểm là lúc mà người ta bị nguy cấp thì thì không có được phải phải bồi thường cho người ta chứ đâu có lấy căn nhà người ta thừa được tại vì người ta đã mua bảo hiểm mà chị Bình Bùi Thị Minh Hạnh chỉ nói rõ như vậy nó, nó, nó rất là nó rất là ác nó rất là không phải không phải mà đạo mà làm con người không phải là mà để mà làm cái chính quyền một cái chính quyền không thể mà hành xử với nhân dân như vậy đó một, một cái đó là một cái tà quyền hay là bạo quyền hay là, nó không phải là hoàn toàn không phải là con người mà cái tội ác đó tivi nghĩ là nó nằm ở ở cái đám cầm quyền đó bốn cái cầm quyền mà nãy tivi thẳng mặt tivi nói đó kêu gọi là phải thả tất cả các tù nhân Việt Nam không có cách nào hết cái áp lực của người dân nó đã đến rồi cái áp lực nó rất là rõ không? người dân gọi là không còn sợ chết nữa rồi họ sẵn sàng họ cầm cờ truyền thống truyền thống là là nó có từ thời xưa đến nay Đúng không? căn bản của lá cờ truyền thống là căn bản vẫn là cái nền tảng là màu vàng đúng không rồi cái lá cờ nó cứ biến thiên theo lịch sử thì nó trở thành một cái lá cờ ba sọc đỏ thì hiện tại nay là người hải ngoại gọi là lá cờ đó là lá cờ tổ quốc đúng không nó cũng là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa tại vì chế độ Việt Nam Cộng Hòa là cũng súng nó nhưng mà nó là lá cờ tổ quốc đúng không nó nó nó nó rất là tốt đẹp hơn là cái đỏ sao vàng không? không có thể nào mà mình chấp nhận được cái lá cờ mà tỉnh phúc kiến hết đó. đó là sự thật mà. quý anh chị trong nước hiểu được điều đó trăm phần trăm tại vì tại vì nó có cái cái cái cái cái phim mà trường chinh đó quý anh chị em ở trong nước thì thì coi mà VTV1 nó nó nó chiếu phim mà trường chinh đó trường trinh mà của đạo diễn gì mà đường quốc cường mà cái cái cái cái cái cái, cái thủ vai chính đó. thì trong cái phim đó mao trạch đông mà phát cái cờ đỏ sao vàng ở tỉnh phúc kiến nó là sự thật như vậy đó đó người dân Mỹ Đức làm đúng đó dạ, cảm ơn chị Nga Nga Nga Thuyền Nga, Nga Thuyền Nga Thúy người dân mà bắt được những cái anh nhưng mà cá nhân TV thấy cũng hơi ngại ngại chứ tại vì khi mà bắt mấy cái mấy cái anh mà bạo đầu công an mà không có dám không có không có cột dây gì hết mình sợ ừ, số đông rồi nó nó nó nó nó, nó, nó phản ứng ngược lại mình đỡ không nổi thôi nhưng mà TV nghĩ rằng là tại vì mình ngoài mình ở ngoài cuộc rồi mình không thấy sự thật thì người dân ở trong nước thì họ có cái sức mạnh để mà họ kiềm chế mấy chục người đó mấy chục người đó mà do do đến cả trăm dân rồi làm sao kháng cự được đó nếu mà kháng cự là chết với dân à hiểu không dạ chào à, anh David Võ nha David Võ nãy giờ nãy giờ trong diễn đàn mình có à, ai mà theo cộng sản không anh đánh à, đánh cho TV một dòng tách chat thôi nói thiệt mình gặp mà cộng sản thì mình mới có cái nhiều nhiều điều để mà nói yeah nhiều điều mà để mà nói hơn nhớ mình gặp đối thủ mình còn ở đây là ờ, anh em bạn bè mình không thì mình cũng vui vậy nhưng mà có người mà cộng sản vào á, thì mình mới có cái cơ hội để mình mình ờ, bày tỏ cái quan điểm của mình không? Ừ. tại vì đó họ bị nhồi sọ lâu quá rồi họ không biết không? họ là nạn nhân đó mình phải xem họ như nạn nhân chứ không phải là kẻ thù đâu nếu mà kẻ thù á thì thì thì chỉ có mấy tên cầm quyền thôi cầm quyền mà nó chưa có từ bỏ quyền hành đó đó thì hai nói đó Nguyễn Phú Trọng là kẻ thù của hai năm đó có trước mặt là đánh liền thôi có trước mặt là tát nó dài bạc tay đừng cho nó tỉnh nữa, nó chớm là như vậy đó hoặc là, là trần, trần đại quang hoặc là nguyễn xuân phúc hoặc là bà gì đó ừ. nguyễn thị uh, kim ngân tất cả đó là kẻ thù của mình mình gặp mặt là mình mình mình có thể giết được là mình giết không sao hết còn khi mà nó từ bỏ cộng sản là phải tha thứ nha tại vì khi từ bỏ cộng sản mất quyền hành rồi thì mình không có lý do để mình trả thù người ta mỗi người là một gạch để mà xây dựng cái Việt Nam để bỏ một cái gạch nào hết trả thù là nó, nó đều nó, nó, nó, nó, nó, nó người ta đã xuống ngựa rồi người ta đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản rồi tại sao mình tiếp tục người ta mình thù người ta mình mình giết người ta không được có thể mình có thể nó có những cái tòa án để mà lấy lại cái tài sản của ăn cướp của người dân thôi chứ, chứ mỗi người dân đều có thể xây dựng cái đất nước mình hết á nếu mà mình mình có cái cái tâm ý tốt với mọi người như vậy thì cái đất nước mình mới khá được chứ cái đất nước mình mà cứ tiếp tục hận thù đó là không khá không khá đâu quý anh chị em mình chỉ hận thù trong lúc nó cầm quyền thôi đó bốn cái tên mà cầm quyền đó là bốn cái tên mà mà mình gặp đâu là đánh đó, đó thì cái đó được còn khi mà tên nào mà từ bỏ nói mà tuyên bố từ bỏ cộng sản rồi đó thì những người đó mình phải vẫn coi là những người việt anh em của mình không không phải là thù ừ. thành ra đó TV thắc mắc là cái vụ mà xảy ra ở Đồng Tâm đó nó quan trọng là trong lúc buổi tối rồi ờ, không biết rồi ờ, bộ đội với công an có kéo đến để mà giải giải cứu cho ba mươi mấy người đang bị bắt đó hay không và nó sẽ xảy ra những cái gì mình làm như mình đây mình không biết gì nhưng nói rằng là tụi nó có cái xe mà phá sóng đó nó bao dây lợi hết rồi thành ra mình cũng không nhận được tin tức nữa thành ra quý anh chị em nào mà có Hà Nội thì có thể cho biết những cái tin tức này thì ờ, TV256 rất cần ờ. quý anh chị em cũng đang cần những cái tin tức như vậy những cái tin tức rất là nóng hổi mà người dân mình mà bắt là ba mươi mấy người như vậy mà còn gọi là tẩm xăng nữa tẩm xăng để khi nào mà quân đội công an mà tụi nó mà muốn giải thoát những cái đồng đội của nó thì thì mình phóng hỏa thấy không cái cái chuyện trường hợp nó nó quá sức căm phẫn của người dân rồi thành ra tivi nói với mấy cái mấy cái anh cầm quyền đó là phải thả ngay bây giờ lợi dụng biết biết được cái cái cái lòng căm phẫn của người dân thì mình phải làm bớt cái sự căm phẫn xuống mình đừng có làm căm phẫn thêm rồi mình sẽ bị hại đến cả cá nhân của mình và cả gia đình mình cũng cả gia đình Nguyễn Phú Trọng luôn cả gia đình đình uh, ông ông gọi là chủ tịch nước luôn cả gia đình hết người dân khi mà nó căm căm phẫn rồi nó không có suy nghĩ đâu phải không thành ra mình đó trong cái giai đoạn này đó là mình cầm quyền thì, thì mình đó phải làm cho cái lòng dân căm bớt căm phẫn đi nếu mà quý anh chị em đó quý quý quý mấy nhà cầm quyền đó mà thả tất cả những cái người mà mà tù nhân hiện tại đi thì cái điểm đó là cái điểm son để người dân có thể tha thứ dễ dàng cho quý anh chị em một cái điểm son rất là lớn mà làm cho tất cả những cái gia đình đấu tranh đó họ sẽ họ sẽ rất là sung sướng họ rất là vui khi mà những người con hoặc là người vợ đoàn tụ với chồng không có gì mà tuyệt vời bằng điều đó và người dân thấy được điều đó toàn dân thấy được điều đó toàn thân dân thấy được các anh đã hồi tâm các anh đã làm một cái chuyện mà tốt đẹp cho đất nước và người anh người dân từ từ sẽ tha thứ cho các anh các anh nói thật ra đó các anh cầm quyền chứ nói thật ra đó các anh cũng là nạn nhân của cái chế độ cộng sản này thôi thì muốn nói thẳng đó là điều sự thật mấy chục năm các anh sống trong cộng sản rồi mấy mấy nó làm như là nó là những cái con robot rồi nó là một cái thói quen rồi thế mà nghe đụng đến Hồ Chí Minh là các anh phản xạ liền nhớ không? Hỡi mà nghe nghe mà mà mà, mà, mà cơ vàng ba sọc đỏ là các anh cho phản động rồi. Trong khi đó những cái người chống đối Hồ Chí Minh là những người yêu nước. Tại vì họ biết rõ rằng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp cộng sản. Và họ biết rõ là lá cờ vàng ba sọc đỏ này là cái lá cờ của Tổ quốc. Cái lá cờ truyền thống có từ hồi xưa tới giờ. Họ biết, họ đọc, họ hiểu thưa các anh đừng có tưởng người dân không hiểu điều đó điều họ có thể là họ sợ là một là cái thời điểm trước thôi thời này họ đâu có sợ nữa họ dám mang cái cờ vàng ba sọc đỏ ra để họ đấu tranh để mà họ gặp cái ông gọi là xã trưởng là quý anh chị em biết cái thời của mình đã không lâu rồi đó có thể sụp đổ trong cái tháng tư này cái cái chế độ cộng sản nữa đâu có ai biết rằng là là, là cộng sản liên xô mà sụp đổ đâu tụi nó là cả trăm triệu mà cả trăm triệu cầm cái cờ búa liềm đó của liên xô đó rồi rốt cuộc rồi cũng sụp đổ thôi đừng có tưởng mình không hiểu được nó sụp đổ lúc nào mà mình thấy cái cái làn sóng mà cẩm phận nó cái dâng cao rồi nó dâng cao lắm rồi thì bây giờ mình phải làm cho cái làn sóng căm phận đó nó bớt đi là phải thả tất cả các tù nhân chính trị và mình sẽ may mắn là sau này đó người dân đó người ta thấy được những cái điều đó và cái tội ác của mình nó được giảm đi không có bị tù không có bị bị mà phân tử giống như là là là là đại tá gầm Gaddafi của nước Libya đó em thấy điều đó mà cái bộ mặt đẫm máu của Gaddafi mà đến người dân xử rồi các anh thấy không được mà nó không phải là xử các anh không mà còn xử gia đình nữa mà tại sao đây là cái cơ hội TV muốn nhắn với mấy anh cầm điện đây là cái cơ hội của các anh phải thả tôi nhân chính trị cái cơ hội rất là tốt cho các anh đó thả ngay giờ ngày mai đi thả tất cả các tù nhân chính trị là cái làn sóng rồi là bớt liền là các anh cũng chừng là những người anh hùng để mà cứu cái đất nước này các anh tuyên bố từ bỏ cộng sản từ bỏ từ bỏ giải tán cái đảng cộng sản việt nam các anh trở thành những người anh hùng không ai chống các anh nữa hết á và các anh vẫn cầm quyền đâu có các anh đâu có các anh cần phải sụp đổ đâu người dân đâu có muốn mà đất nước hỗn loạn đâu người dân hoàn toàn không có đất nước muốn hỗn loạn mà người dân chiến thắng các anh bằng cái tư tưởng một khi đó các anh từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản là người dân thấy chiến thắng rồi chúng ta đã chiến thắng được đất nước sẽ không còn cái cái chủ nghĩa cộng sản nữa cái đất nước không còn chủ nghĩa cộng sản nữa thì chắc chắc chắn là phải hướng tự do và dân chủ thôi các anh từ bỏ cái đảng cộng sản Thấy không nói cộng sản bây giờ là sụp đổ hoàn toàn gọi là giải tán cộng sản giống như ông ờ, Gorbachev ở, ở bên ờ, Liên Xô cũng ký tên ký là ông là tổng bí thư mà tổng bí thư đảng cộng sản ký tên giải tán đảng cộng sản thì đó là miếng mà ông Nguyễn Phú Trọng mà làm làm được cái chuyện đó ông sẽ trở thành người anh hùng không có ai mà muốn giết ông hết TV sẵn sàng TV quỳ lại ông luôn tôn ông thành một ờ, một một một cái ông thánh luôn ông là một người cứu nước không? ông là một người cứu nước người dân đã khổ với cái chế độ cộng sản mấy chục năm rồi bây giờ ông là người giải tán cái đảng cộng sản thì ông là một người anh hùng của dân tộc không? một cái anh hùng bao nhiêu lịch sử bao nhiêu anh hùng ở ở ở, ở cả một cái chiều chiều dài lịch sử bốn bốn năm ngàn năm các ăn dẹp hết không mấy chục năm nay các anh sử dụng cái tiền Hồ Chí Minh mà mà cái tiền mà tên gián địch như vậy các anh coi các anh lịch sử các anh bỏ trong rác không có xứng đáng bằng cái cái cái tên gián điệp Hồ Chí Minh mà thì các anh không hiểu thôi nếu mà các anh chịu khó đọc bài TV26 nói chuyện về gián điệp Hồ Chí Minh đầy đủ bằng chứng tuy là tuy là TV256 là đặt cái câu hỏi Hồ Chí Minh là có phải là gián điệp cộng sản không cái đó chỉ là cái tựa đề thôi sự thật là Hồ Chí Minh chắc khẳng định là trăm phần trăm là gián điệp cộng sản cả những cái bằng chứng mà TV thưa quý chị em mà quý chị em nếu có coi mà livestream ờ, mấy lần trước thì ờ, TV có hai bài về Hồ Chí Minh đó là gián điệp cộng sản đó có phải là gián điệp cộng sản không thì qua hai bài hai hai bài nói chuyện đó thì TV vạch trần ra là ông ta là một gián điệp chắc chắn luôn không có còn nghi ngờ gì đó. nó đủ bằng chứng rồi nó đủ bằng chứng tài liệu lịch sử để mà mà là cộng sản rồi gián điệp cộng sản rồi mà giờ mình đi mình thờ một cái tên cộng sản như vậy mình thờ một cái tên mà gián điệp như vậy sẵn đây ờ, TV ờ, nhắc ờ, sơ sơ thôi sơ sơ cho quý anh chị em uh, thấy đó là là Hồ Chí Minh là gián điệp cộng sản sơ sơ thôi vài cái bằng chứng thôi Đúng không? nhớ nhớ tới đâu thì TV256 nói đến đó tại vì đó Hồ Chí Minh đó người ta đã khẳng định là ổng đã chết vào năm 1932 33 gì đó ở Hồng nhà tù Hồng Kông rồi mà Hồ Chí Minh đó lại đang mắc bệnh lao nữa nó có rất là nhiều tài liệu nói về ông bị bệnh lao trong căn nhà Hồng Kông chết vì bệnh lao luôn báo chí nói như vậy và lúc ông chết thì báo ờ, Daily Worker ở bên Anh đó, đó là cái, cái tài liệu mà trong cái trang tài liệu lịch sử của của cái cái cái quyển sách mà ừ, TV muốn muốn chia sẻ đó mà bây giờ ừ. bây giờ quên mất rồi để chút xíu nữa. Thôi. thì đó ổng đã chết đã chết vì cái bệnh uh, ho lao rồi rồi làm sao rồi rồi bây giờ TV đặt câu hỏi quý chị em nếu mà quý anh chị em nghĩ là ông ờ, Ờ, ông Nguyễn lúc đó là ông tên là Nguyễn Ái Quốc phải không rồi bây giờ cái ông sau này là ông Hồ Chí Minh đó TV hỏi thôi nếu mà ông ông nhận ông là Nguyễn Ái Quốc đó thì TV hỏi thôi ông sống từ cái lúc mà năm mà 33 cho đến 41 mà lúc mà xuất hiện ở hang Bắc Bó ông ở đâu một cái người mà giống như Hồ Chí Minh là phải có biết nó ở đâu chứ tự nhiên xuất hiện ở hang Bắc Bó à một cái dấu hỏi không trả lời được nó mất nó mất đi cái giai đoạn mà Hồ Chí Minh sống mà từ năm 33 đến 41 là ừ. ở nhà nào ông ông nhà, nhà ông ở đâu và ông đang làm gì đâu phải tự nhiên bỏ cuộc đấu tranh của ông mà ông nói ông ông kháng chiến chống pháp rồi ra đi tiền cứu nước mà mà tự nhiên bây giờ mất tiêu à cắt nghĩa cho TV 256 trong lúc năm 1936 ông ở đâu 35 ông ngồi đâu 34 ông ngồi đâu ông chết thì cũng ở, đâu được đó là một cái điều mà mà một cái dấu hỏi rất là lớn Đấy không cái điều thứ hai nữa là cả những người mà bệnh ho la đó thời đó có chưa có thuốc mà streptomycin hoặc là rimatan gì đó rimatan cũng trị ho lao đó là những cái thuốc mà trị ho lao đó thời đó không có thuốc là ai cũng bị chết hết không không có mà phải là là, là đặc biệt gì hơn ai mà mà sống là qua được cái bệnh hoa lao đâu bệnh hoa lao là bất trị phải nói như vậy bất trị rồi bây giờ một câu hỏi nữa quý anh chị em trả lời được không nha à? hỏi một câu hỏi nữa tại sao Hồ Chí Minh không làm tổng bí thư mà từ hồi lúc mà đảng cộng sản thành lập ra là năm 1930 kinh đảng cộng sản thành lập đảng cộng sản đông dương đó rồi sau này năm 32 gì đó đảng cộng sản việt nam năm 32 rồi vậy năm chứ không biết nó, nó cái thay đổi tên là nhiều mình không không nhớ rõ nè thì đại khái từ năm 1930 đi cho đến năm 1000 1945 khi mà Hồ Chí Minh mà cướp chính quyền nữa 15 năm tại sao ông ông lấy chức vụ gì trong đảng cộng sản là câu hỏi đơn giản thôi Hồ Chí Minh có chức vụ vậy gì ít ra đó một cái con người mà nếu mà ông nổi tiếng như ông tài ba như ông ít ra ông phải nắm cái chức tổng bí thư chứ hiểu không mà ông đâu có nắm đâu ông chết thì lấy gì ông nắm Rõ ràng không? Quý anh chị em đồng ý thì ờ, đánh số 1 cho TV256 <laughs> Đánh số 1 thôi. Đồng ý là ổng Ổng không có có thành ra Ổng không có Ổng không có xuất hiện Ổng chết rồi Thành ra ổng không làm tổng bí thư được Trong khi đó mà có tổng bí thư là là Trần Phú nè uh, rồi Lê Hồng Phong nè rồi ờ, Trần Phú Lê Hồng Bông nhiều tổng bí thư lắm năm bốn năm tao trọng năm sáu tao tổng bí thư rồi mà bây giờ tôi nhớ không, không không rõ nữa. Trường Chinh nữa Trường Chinh sau này cũng là tổng bí thư nữa. thì đại khái đó ổng chết rồi thành ra 15 năm như vậy đó ổng không có phải là tổng bí thư rồi sau này đó ông mới cướp một cái Hồ Chí Minh ờ, người khác là tên Hồ Chí Minh rồi cướp chính quyền cướp chính quyền rồi rồi mới lên làm chủ tịch nước và kim luôn tổng bí thư đó, sự thật là như vậy đó đó cảm ơn ờ, bạn đánh ờ, số 1 nó, nó, nó dễ lắm nó dễ lắm một con người Việt Nam mà yêu nước đó không bao giờ chấp nhận chia chia hai đất nước mình Chí Minh ờ, thắng được giặc Tàu đó, ờ, thắng được Pháp đó là nhờ nhờ cái vấn đề mà mà mà mấy ông tướng của Tàu ờ, rồi quân của Tàu luôn quân cũng của Tàu luôn tướng cũng của Tàu luôn cũng có một số người Việt Nam để mà kéo pháo lên đỉnh núi để mà bắt Pháp nhưng mà sự thật là nhưng sự thật là lịch sử sau này nó phê bày hết rồi mà mà người ta hiểu rõ như vậy là cái cuộc mà chống Pháp mà thắng cái trận Điện Biên Phủ đó là Lão Ba nè rồi Trần Canh nè Lão Quý Ba Trần Canh rồi còn một cái ông gì nữa đại khái là mấy mấy tướng tàu không á ừ. và dạ, cảm ơn bạn tức ờ, ờ, đổ nè nhờ cái tướng tàu mới là thắng được cái trận điện biên phủ thôi đưa võ nguyên giáp lên làm như là anh hùng vậy thôi. chứ thành ra nguyễn duyên giáp nó đâu có ông võ nguyên giáp có thực tài gì đó đừng có nói võ nguyên giáp mà mà anh hùng thử thử thử hỏi nếu mà không có tàn tàu đó thì hồ chí minh ờ, thành lập được uh, chính phủ lâm thời không ở cây đăng trào không sao hồ chí minh thành lập được tiền bạc đâu để mà thành lập uh, chỉ có Hồ Chí Minh là người Tàu thì nó là người Tàu thì nó kêu Mao Trạch Đông gửi quân qua làm quân Việt rồi gửi súng ống qua rồi mới tập chính phủ là bộ này ngành này mới có đủ mới có đủ người để mà thành lập chính phủ rồi rồi rồi mượn một số người Việt để tham gia vào cái cái cái, cái hành chánh để mà mà chạy một cái chính phủ như vậy thành lập một cái chính phủ tên lâm thời đâu phải là dễ đâu nói mà chính phủ là người ta sợ rồi thành lập một cái đảng phái thì người ta nghe người ta có thể làm được dễ dàng phải không chứ mà một cái chính phủ đó nó nhiều ngành nhiều ban nhiều đủ thứ đó đúng không nó không phải là chuyện đùa mà hỡi mà mình thấy mình có một cái chính phủ đạo minh quân rồi mình đem đi mình mình không biết là có thật hay không mình cứ đánh người ta à. dù mình biết người ta nói dối đi cá nhân tivi cũng, không nên đánh tôi nói thật gì đó hiểu không tivi thấy phải nói có nhiều điều mình thấy mình không hài lòng nhưng mà mình đánh thằng cộng sản thì nó chắc ăn hơn cái chính phủ đó nó nó nó nó nhiều cái điều kiện để mà mà để mà thành lập cái chính phủ chứ nó không phải dễ đơn giản như mình nghĩ đâu thành lập đảng phái nó còn được ừ. dạ TV xin đọc cái cái phần mà bạn người, người bạn viết nha là thứ nhất là Đỗ Thị Tuyết nói là thưa bác Nguyễn Sinh Cung Nguyễn Ái Quốc đã bị thủ tiêu và thay thế vào đó là một thiếu a tá hồ quan của tàu cộng đó là những cái tài liệu bên ờ, bên tàu nó đưa nó chụp hình hồ quan cái mặt y trang như ông Hồ Chí Minh mà vẻ là cao hơn bận cái cái quân phục gọi là gọi là bát lộ quân đó đó là sự thật những cái ảnh đó nó đầy trên internet và người ta hiểu đó là sự thật thôi cái mặt thì của Hồ Chí Minh thôi mà bận cái bộ đồ bát lộ quân của của của Trung Cộng rồi thiếu tá Hồ Quang mang cái quân hàm là thiếu tá Hồ Quang thì cái đó là sự thật đó thành ra Hồ Chí Minh không có chạy được không phải không thấy nào mà chạy được bởi vì cái ông đó là người Tàu thành ra họ dùng cái cái cái cái văn hóa của Tàu thành ra họ muốn gọi họ muốn gọi ờ, người dân của Việt Nam đó phải gọi là bác Hồ cái đó nó dân hóa của người Tàu chị em thấy rõ cái đó cũng là một bằng chứng để tố giác Hồ Chí Minh là người Tàu đó chứ thay vì đó muốn gọi là, là người bác thì phải gọi là bác Minh bác Hồ Chí Minh thì phải gọi là bác Minh chứ hai không có thể ai mà người Việt mà dùng quá tàu mà nói là bác Hồ ở bên đây ờ, ở trong miền Nam đó Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa đó ờ, TV kêu là tổng thống Thiệu mà chứ không bao giờ kêu thống Nguyễn đó. rồi tv sáu cũng gọi là uh, cụ Diệm ông Diệm đâu có bao giờ mà gọi là ông Ngô bao giờ cái đó là nó nó nó hành xử về cái văn hóa của người Việt Nam là mình gì mà cái văn hóa của Tàu thì nó gọi như vậy đó bác thì phải bác hồ văn hóa Tàu thì rõ ràng Hồ Chí Minh là người Tàu thôi đấy muốn người ta gọi mình theo cái họ như vậy đó là một cái điểm mà mình cần phải để ý đó. À, TV à, xin đọc cái cái cái lời mà comment của cái bạn mà Nguyễn Hữu Minh nha Đơn giản thôi, ông Hồ không làm tổng bí thư vì ông mang danh sáng lập ra nước Việt Cộng, mang danh là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong khi đó, ông ta còn cho nhiều đảng khác tham gia. Đến khi ông đã tiêu diệt hết các đảng Pháp rồi, chỉ còn băng đảng của ông thì lúc đó vai trò tổng bí thư mới nổi bật. À, khi đó Ông ta đã già và truyền kinh Lê Dưỡng nắm có cơ hội tiến quyền của ông ta. Ừ. Thì cái, cái, cái đó đó trong khi cái câu hỏi của TV256 là muốn cho biết rằng là nếu mà ông còn sống đúng không nếu mà ông còn sống mà từ cái thời gian mà Nguyễn Ái Quốc đã chết vào năm 1933 rồi, đã 32 rồi đó. Thì trong, trong suốt gọi là 15 năm á, ờ, trong suốt 13 năm chứ, 13 năm đó tại sao ông không nắm chức tổng bí thư? Tại vì ông đã chết rồi. Cái cái cái cái câu đơn giản là trả lời đó là nó, nó dễ như vậy thôi. Ông, ông đã chết thật rồi, ờ, thành ra ông đâu nắm chức tổng bí thư thật ra từ sau này ừ, bắt đầu năm 1941 thì có có người gọi là xưng là Hồ Chí Minh rồi sau này cầm nhầm luôn cái tên là Hồ Chí là Nguyễn Ái Quốc luôn nên nó đơn giản như vậy thôi ừ. tôi sợ đọc một câu hỏi comment nữa nha cộng sản nó lì như chó vậy thằng Hồ Chí Minh nó chết lâu rồi mà cứ nằm ở Ba Đình ám dân tộc Việt Nam hoài đúng vậy nó đau thương cho cái đất nước mình người ta nói mình thì mình không có tin phong thủy mấy nhưng mà người ta nói điều đó nó nằm ngay cái chỗ trung tâm của của Hà Nội đó thành ra nó làm cái đất nước mình nghèo hoài thôi à, Việt Tân nói đúng không cha <laughs> bạn ờ, Xuân bạn ờ, Tuần xuân ờ, ờ, đánh một cái chat cho TV hiểu rõ bạn cái ý nghĩa bạn muốn nói như thế nào nha TV cần cần cái cái cái gì cái sĩ của bạn muốn nói gì như thế nào đấy nói đúng không cha là sao ừ. <laughs> cộng sản nuôi dư lượng viên dư luận viên để lấy phân rồi cộng sản lấy phân lũ dư luận viên chắc cha mẹ ông bà dư luận viên ờ, cái đất nước mình thiệt được nó nó đẻ ra cái vấn đề mà dư luận viên đó nó không giống ai hết trơn nó không giống ai hết à. nè khi mà mình cái cầm ngồi bút của mình á mình cái sự suy nghĩ của mình á để mình nó không phải là sự thật đúng không? mà nói đây cái mục đích đó là để mình nói mà để mà kiếm tiền hoặc mình viết mà để kiếm tiền để mà trở thành dư luận viên đó tôi mới hiểu được mà nó là nó nói là con nó tuyển mộ đến mà mấy chục ngàn dư luận viên mà lên tới cái con số có thể là 800 ngàn nữa. mà như vậy đó ờ, không hiểu nổi không hiểu nổi chế độ cộng sản mà có nó có thể nó viết những cái gì mà sai sự thật những cái gì mà khác cái sự suy nghĩ của nó mà nó vẫn viết ừ. thành ra người ta gọi là dư luận viên là vậy giết mà vì cái đồng tiền của mình trong khi cá nhân của TV mấy đấu, đấu tranh mấy chục năm rồi không có nhận một đồng xu nào hết đó không có nhận mà tiền nhuận bút luôn viết biết bao nhiêu bài cũng không có nhận tiền nhuận bút bây giờ on stream cũng phải bỏ tiền ra là nhiều hơn mình phải bỏ tiền mua này mua nọ thôi chứ mình đâu có đâu có cái mục đích nào mà vì tiền đâu mình chỉ vì cái vấn đề mà mình yêu mình mến cái đất nước của mình mình muốn mình dân của mình được sống sung sướng thôi không? ai cũng có một cuộc đời nhưng mà nó sống sung sướng hơn là để người dân phải khổ quá người dân khổ quá mình chịu không nổi mà mình bắt buộc mình phải mình lên tiếng thôi chứ mình thứ hỏi quý anh chị tội giả mình phải lên tiếng giờ này mình đi chơi phải sướng giờ mình này mình đi chơi rồi mình ăn mình nhậu rồi phải sướng tội giả mình mình lên tiếng đó mình được cái gì chứ không? mình phải mình được tiền á thì mình cũng không nói nha mình không được tiền mà mình nhiều khi mình bị dư lượng dân lên đây thì còn chửi Tivi không phải là vì tăng đâu bạn à, Tùng Xuân nha Tivi hoàn toàn phải vì tăng hồi nãy Tivi cũng đã nói rồi Tivi là một người đấu tranh rất là độc lập không có đảng phái nào hết chưa từng có một cái gọi là nằm một trong đảng nào hết ừ. mà TV thích là rất là cần phải nhiều người như vậy nhiều người không cần phải trong đảng nào hết tại cái tiếng nói của họ trung thực không có bị mà đảng phái ờ, tổ chức nào mà ảnh hưởng đó thành ra lời nói mình rất là trung thực nha mình không có bị phải kiêng nể sợ sợ ai hết á hiểu không ừ. nãy giờ nói đến ờ, Hồ Chí Minh rồi bây giờ cái vụ mà ổng ờ, nhiều câu hỏi rồi bây giờ thêm thêm một cái vài bằng chứng nữa nha vài bằng chứng nữa quý anh chị em thấy ông Hồ Chí Minh mà mà cầm cái cây viết không cầm cái cây viết giống như cây cọ sơn vậy đó nó không phải cầm giống như giữa hai ngón tay của mình đâu nó cầm cầm cầm như gì giống như cái cọ sơn vậy đó khi mà ông viết mà cái cò cầm cái kiểu đó là cầm cái kiểu người tàu á họ viết theo chiến tàu đó quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt đó cũng là một bằng chứng là Hồ Chí Minh là không phải rằng là không phải không phải không phải là người Việt Nam Hồ Chí Minh đó là là tàu trăm phần trăm luôn đó là những bằng chứng mà mà, mà sự thật người, Việt Nam mình không thể nào mà chia cái đất nước mình làm hai là TV nói đó mà Hồ Chí Minh Gia trang đã nó là người tạo thành ra nó phải chia cái đất nước mình làm hai nó muốn Việt Nam mình nó yếu đi để mà nó thôn tính về sao, thấy không Việt Nam mình yếu đi rồi thôn tính về sao thôi cái sự thật là vậy thôi chứ chứ người Việt Nam mình đã có à, bác sĩ mà mà Trần Văn Đỗ cũng là tham dự cái ờ, hội dân Geneva đó mà ông cho đại diện cho, cho chính quyền miền Nam lúc đó đó Đúng không ổng ổng thấy chia hai đất nước ông không đồng ý ông không đồng ý ký ông không đồng ý ký trong văn kiện vẫn ôm mặt ổng khóc thôi đại diện cho chính phủ Việt Nam đó rồi khi mà ổng về nước rồi uh, chính phủ Ngô Đình viện uh, treo cờ rủ Thấy không treo cờ rủ mấy ngày đó đại khái vậy đó người ta để tăng cho cái đất nước nước và và người ta gọi cái ngày 20 à, tháng 7 là cái ngày kia là cái ngày ba cái ngày mà đau thương à, gọi là cái ngày quốc hận là cái ngày quốc hận mà đồng tiếng đó cái ngày quốc hận là đất mình tự nhiên chia đôi à ai là không phải là người quốc hận dung anh là người bắc người nam thì cũng không có được chia đôi cái đất nước mình mà thử hỏi cái cái cái ý kiến mà chia đôi đến từ đâu vậy đến từ chu ân lai rồi nó cũng qua cái vua tây mao trạch đông thôi mao trạch đông mới kêu pháp lại rồi kêu hồ chí minh lại để, để mà ký vậy chứ thực sự sự thật ra nếu mà nếu mà mình sự thật mà mình đánh được thắng được từ pháp á, mà người Việt Nam thắng được từ pháp á, đâu có cần phải thằng tạo cộng thằng tạo cộng đó nó đã nắm quyền rồi nó nắm quyền của Hồ Chí Minh rồi chứ không phải là chiến thắng của người Việt Nam đâu thành ra nó có quyền ký kết để chia hai cái đất nước của mình nó có quyền ký kết chia hai cái đất nước của mình tại vì nó là người tạo nó nó sẵn sàng ký chia hai để mà hai bên đánh nhau hai bên nội chiến với nhau đặng một bên quốc gia bên cộng sản gì đó đặng coi như là nó nó mới mới thuần phục được ở bên bên ngoài bắc này, Không? rồi nó người dân rồi đâu có biết rồi ký theo cộng sản bởi vì đó nó chỉ thị cho hồ chí minh nữa ờ chỉ thị hồ, hồ chí minh mày phải ép thằng ờ, tố hữu nè cái thằng mà nhà dân tố hữu đó mày ép họ để mà làm một cái thơ để mà ca tụng uh, um, mao tịch nha thế là tố hữu phải làm ngay thôi tố hữu có bài thơ rõ ràng như vậy mà nó có các bài thơ rõ ràng là thờ mao chủ tịch thờ Stalin Việt đó giết giết nữa bàn tay không muốn bỉ ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong cho đảng bền lâu rập nước chung lòng thờ mao chủ tịch thờ Stalin bất diệt nó nó nó nó nó, nó chỉ thị cho tố hữu để mà làm những cái vần thơ tội ác như vậy để để để thằng tàu nó lên đầu để mà thờ còn ông bà tổ tiên thì vứt và sọt rác hết người người dân mình đó đến bây giờ luôn cũng không có rành về lịch sử nữa lịch sử này nó sửa đổi hoàn toàn hết hai bà trưng chống giặc tàu nữa nó, nó nói hai bà trưng ờ, chỉ là chống giặc giặc thôi ừ. trong mà mấy cuốn mà giáo khoa mà để mà đi học nít đó, chống giặc không à không phải giặc tàu trong khi mình xưa thì hai trưng thì đánh giặc tàu biết 65 thành trì rồi đại khái vậy nó là sửa sai lịch sử khổ vậy đó. rồi xong rồi đó rồi mình nó nó nó quá nhiều chi tiết luôn đó thành ra tv hai năm sáu nói đâu rồi thì nhớ đó nè là để mà chứng minh rằng đó Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tàu nó đó không có học rành về tiếng Việt chứ, chứ trong khi đó đó Nguyễn Ái Quốc đó nha đã lên trung học rồi nha chứ không phải là lớn ngớ lớn ngớ mà tiếng Việt mà như là một cái người mà ngoại quốc mà đi học tiếng Việt đâu nha quý anh chị em thấy gì chút nó viết tầm bậy tầm bạ gạch xóa tầm lum rồi sai lỗi chính tả sai lỗi dân phạm đủ thứ một người mà mà mà, mà Việt Nam mà đâu mà, mà kỳ cục vậy còn là dùng những cái ký hiệu phiên âm không à còn là dùng những cái ký hiệu phương âm giống như viết chữ F là ờ, B phở với hát đó F thôi đó toàn là dùng dùng ký hiệu phương âm thôi là mình biết rằng là tên này là tên gián điệp tà rồi mới nó đọc cái chữ nó hơi khó thành ra nó phải dùng cái ký hiệu phiên âm F rồi z rồi Z rồi đại khái giống như giống như nó chỉ dũng ờ, dùng chữ z rồi cái Z rồi cái đó. đó cũng là một bằng chứng chứ không phải là không, không? về cái ngôn ngữ mà nhiều người người ta nói cái ngôn ngữ ông học cái ngôn ngữ mà mà tiếng nói nghệ an đó người ta nói đâu, đâu có phải là tiếng nói nghệ an như vậy đâu nó nó lớn lớn thôi bởi vì không có dám đi ra nghệ an làm sao mà một người mà chủ tịch nước mà tự nhiên đổi tên đổi họ vậy nói cái đó cũng là bằng chứng rất là lớn mình đang lấy tên là Nguyễn Ái Quốc hoặc là Nguyễn Sinh Cung thì mình phải lấy là chủ tịch nước Nguyễn Sinh Cung chứ không ai mà tự nhiên đổi tên đổi họ thì cái điều đó nó rất là vô lý lắm nếu mà mình phân tích mình phân tích mình biết tên trên đây là tên gián điệp thì mình thấy rất là có lý rất là có lý chỉ có tên gián điệp nó nó nói là Hồ Chí Minh thì nó nó phải dùng Hồ Chí Minh thôi Hồ Quang Hồ Quang Quang cái nghĩa cũng là Chí Minh Quang Minh nếu nó là tự Hồ Quang mà thì mình mình mình cắt nghĩa là Quang là Quang Minh nó nó trùng hợp hơn rồi thêm một cái điều nữa ha Hồ Chí Minh với tôi nói đó là khi mà nó uh, Hồ Chí Minh mà qua bên Pháp á đi qua tàu rồi làm đồng bếp pháp rồi sau rồi bắt đầu đấu tranh rồi này nọ đó thì uh, lúc đó là Nguyễn Ái Quốc phải không thì Nguyễn Ái Quốc đó, đó đó mình thấy cái hình trẻ của ông ta nó nó nằm ở trong uh, ờ, cái đó quý vị vô Hồ Chí Minh là quý thấy uh, Hồ Chí Minh có thắt cái cà vạt một cái hình còn trẻ sau này từ hồi năm 1945 cho đến ông chết là coi như 25 năm chết năm 69 25 năm 24 năm chưa từng ông thấy chưa từng là thấy ông bằng cái, cái cái áo mà có cái cà vạt đó không thấy toàn là bốn túi rồi quý vị thấy không cái cái cái mà cái lịch sử cái bản tánh con người mình khi mình thắt cái thắt cái cà vạt thì tự nhiên mình quen đi mình quen đi cái bận cái loại mà âu phục như vậy thì từ từ lúc mà nhỏ mà tới lớn mình sẽ vẫn tiếp tục cái thói quen đó mà tại sao mấy chục năm sau không không bao giờ thấy bận cà vạt đó. tại vì hai người khác nhau hai người khác không thể nào mà mà mà, mà giống nhau mà đi mà tự nhiên rồi bỏ đi không bận không tất cả bạc nữa. nội cái vật cà bạc đó thôi là một cái giáo hội cũng là rất là lớn thành ra Hồ Chí Minh đó là phải là phải là gián điệp rồi Đúng không? thành ra Hồ Chí Minh bạn toàn là đồ bốn túi đồ bốn túi gọi là đồ mà đại đại quá nhiều bằng chứng nãy giờ nãy giờ là biết là cả năm sáu bảy bằng chứng rồi chưa nói đến những cái bằng chứng mà chôn sống của đồng bào ở ngoài Huế đó. rất là tàn nhẫn với dân tộc Việt Nam của mình đó. cái ngày thiêng liêng của dân tộc đó là ba ngày Tết mà mà đi mà đem quân ra để mà đánh để mà đánh vào cái ngày Tết ba ngày ba cái ngày tết kinh hoàng không mà đã nói rằng là ngưng bắn đó mà gây, cho đau thương cho cả dân tộc vào cái ba ngày tết quá quá sức tưởng tượng của là chỉ có thằng tàu nó mới mới mới tàn ác như vậy thôi cái người Việt Nam đó người ta tôn trọng cái điều mà mà linh thiêng của ba ngày Tết đó. nha ô âm thanh nghe rất nhiều nhỏ hả ồ mai mốt thì chắc phải tivi phải chỉnh lại chứ tại vì nó cái này nó thâu qua bên ờ, bên cái phone nha thành ra tivi không rành nha vì âm thanh từ mobile phone ra máy ngoài hả âm thanh ra, ra rất nhỏ chết rồi nãy giờ không có để ý uhm. chào anh ờ, ngọc bùi ha ủa ủa không phải không phải phải tivi lộn rồi <laughs> tivi thấy trong trong cái trang nhà của mình đó, mà sao mà nó kỳ không phải thằng cha đó à, dâm đảng quá chú ơi đúng vậy đó ừ. cảm ơn bác đã lên sóng và chào ờ, Đỗ Thùy Tuyết nha được ừ, nếu mà quý anh chị em đồng Mỹ thì cái xe dùm cái xe dùm cái audio này à, cái video này với quý anh chị em nha nãy giờ TV cũng muốn cỡ khoảng à, nửa tiếng thôi đặng à, đảm bảo quý anh chị em đừng